À, xin đến chào quý vị và các bạn thì à, tiếp tục à, hôm nay em xin giới thiệu cho quý vị và các bạn một miếng vườn cao su tại à, xã Tân Hiệp huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương đây là miếng vườn cao su có diện tích là 5,8 hecta nha quý vị thì à, quý vị và các bạn khi xem video thì em sẽ cố gắng mô tả chi tiết cũng như là đầy đủ về cái miếng vườn này cho quý vị và các bạn xem để ờ, cho quý vị và các bạn quyết định mà chúng ta đỡ mất thời gian đi nhiều thì ờ, đây là cái vị trí của miếng đất của chúng ta thì có cái đường bê tông đi vừa vào tới đất luôn nha quý vị ừ, đây là cái đường bê tông này và từ đây chúng ta đi thẳng ra đường DH507 là khoảng tầm 500 ờ, mét nha Đó, khu vực này thì có nhà dân ở khá đông nha ừ. thì đây kế cái miếng đất của chúng ta là có một cái miếu nè đó. cái miếng đất của chúng ta là có 5,8 hecta nó ôm vòng qua cái miếu kia vòng vòng đây cao su thì à, hiện tại trên đất là chúng ta là cao su nha cao su ở đây thì nó không đều có cao su nhỏ nè rồi cao su lớn nhưng mà nó cũng không đẹp lắm ôm vòng hết qua cái mặt suối phía bên kia có ờ, đất nó cũng có hơi dốc nha 507 quay cho quý vị xem cái hiện trạng cao su trên đất này 5,8 hecta nha dân ở sát nhau đây rồi nó hơi hơi dốc thôi nha quý vị chứ không phải là dốc quá nha phía trước phía trước chúng ta đó ôm vòng qua là một cái ờ, cái cái mương nó cũng ờ, gọi là cái suối nhưng mà cái mương thôi nó nhỏ nhỏ thôi đó chúng ta ôm vòng thế cao su thì bên này bự rồi nhưng mà nó không đều lắm có bên này một chòm cao su nho nhỏ nè giá thì ờ, khá rẻ nha quý vị nếu so với cái mặt bằng chung thì là khá rẻ so với lại mặt bằng chung hiện tại 5,8 hecta Đường bê tông thì vừa vào tới đất thôi Vào tới đất chúng ta là đường bê tông rồi Bên này là cao su nhỏ này Ôm quanh cái miếu này Miếng này thì à, vườn cao su này thì có 6 sổ nha quý vị 6 sổ à, giá của cái vườn cao su này chủ đất đưa ra là 2 tỷ thôi nha 2 tỷ cho 10 hecta 2 tỷ năm phẩy tám hecta chưa tới 12 tỷ cho tổng cái miếng vườn này cao su này thì vẫn đang cạo được nha quay xung quanh chi tiết cái miếng vườn cao su 5,8 hecta ừ. thì à, phần à, cuối video em sẽ để cho quý vị và các bạn à, xem về cái phần mà sổ sách giấy tờ của cái miếng đất này cái miếng vườn này cũng như là em sẽ để cái phần quy hoạch của cái miếng đất nha cho quý vị và các bạn xem ừ. nó ờ, vườn cao su này rộng lắm nên đi không thể hết được chỉ đi sơ sơ qua quay vòng quanh cho quý vị xem thôi trên đất thì có một căn nhà bỏ bỏ trống có số nhà luôn nha số nhà cũ à cây cao su thì to bự nhưng mà không đều Rồi. Một lần nữa thì à, xin giới thiệu cho quý vị và các bạn một miếng vườn cao su 5,8 hecta tại xã Tân Hiệp, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Miếng vườn cao su này thì có à, đường bê tông đi tới đất và cách cái đường DH507 là khoảng 500 mét giá 2 tỷ một hecta giá khá rẻ 2 tỷ một hecta nha quý vị rồi xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo